bây giờ luật như thế này tao là cảnh sát đấy hai chú mày là tù nhân phải chạy đấy nếu mà tao bắt được chúng mày chúng mày phải là cảnh sát bắt lại tao hiểu không ok cho chúng mày uh, một phút để ra khỏi tù nhà tù tao bắt chúng mày 2000 years later Ê đằng sau, đằng sau, đằng sau, đằng sau Quay lại đi, quay lại đi, quay lại đi lại dễ dễ dễ dễ ừ lùi dễ dễ dễ đi đi thẳng nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh hello <laughs> rồi anh tàng ơi bán xe đi nghi phạm đang trốn chạy nghi phạm đang trốn chạy mà nhà biết trốn chạy ở đâu ra city đã ơi nhanh lên dễ dễ dễ dễ dễ dễ khó phút này à. Phúc ơi mày chết vào đi Chết Chết Còn chưa Đấy đi đi đi đi Máy bay liền máy bay liền máy bay Chúng mày đây rồi, bắt thằng cuồng là tao em cái video nhỉ <laughs> Chúng mày đâu rồi Đấy, thả lấy vào đi đừng đừng trên nóc đi ờ ờ thằng phúc thằng phúc thằng phúc thằng phúc thằng phúc thằng phúc